Ôi, ờ, à, ờ, bà Thơ ơi Cứ mỗi lần mày gặp tao là, là không có gì yên ổn hết đó nha Mày coi tao tới đây có chuyện gì không? Dạ, trời ơi, đúng là, là, là thằng ngu Mày có biết bây giờ Không, mày, mày có biết Tết đến sắp tới rồi chưa? Ờ, à, mà mấy bên này tao biết Tết sắp tới rồi mình tự nhiên ờ, chưa chuẩn bị gì hết trơn á Thì đó, đó cái chính điều đó đó Đó là điều đó, Từ chính cái điều đó mà Mà phải vậy nè bây giờ mình nghe tao nhá một bài hát rap liên quan về tết mà không phải rap sàn nha mình chuẩn bị lắng nghe nha đấy là âm thanh nhiều rất là Tết sắp đến rồi thì mình nên làm gì? Tết sắp tới mình mua cái gì Mua gì Thì chúng ta đón Tết Tết năm nay chúng ta không thể ra ngoài được vì sao Vì Covid này quá trời vì Covid này sắp tới <coughs> Thế giới này vẫn còn một năm trước Bởi <coughs> gì Con sắp Cậu gì con đây là con năm mới đó năm mới không có được trên được mãi Bởi gì đón Tết không hư được hết Và hôm nay đón Tết thì mình sẽ ở nhà hoài hứa gì chúng ta không thể giải quan tết bà kìa cái thì mình cũng có làm hết vì gì nói không có tiền mà được có bởi vậy con nó mới không có tiền rồi đấy mới không có con được mà phải phải hết năm tiền không có gì mà được có bởi năm nay cái tết không có làm gì tết không có làm gì thì mình làm gì ta tết năm nay không thua hết tết năm nay thì tết năm nay thì mình không suy nghĩ hết chưa chưa Vâng. cơ Tết năm nay ở nhà thì không làm gì được nữa sao năm nay Tết không à, ở vâng, nhà mà cứ chia vào cái nhất cái phải nói cái gì Tết năm nay không có cái gì mà phải mãi Tết hôm nay không có tết không có tết vì ở nhà thì mình cũng có ở nhà thôi ở nhà thì làm gì thì mình cũng có ở nhà chơi vẫn có thể vẫn chia mình thì mình hết tí đây giờ mình nghe tao kể được hết tất cả những gì của bài rap này chưa rồi thật ra tao nghĩ là nào mình nghe bài này chắc ờ, ờ, cơ ngơi chứ tao không hiểu gì luôn á đó ờ. thôi đúng thì đúng vậy mà tôi vốn ra một nhà tự nhiên là ta ráp cái thôi là nghe ai mà nghe cũng không hiểu gì hết á cho từ hồi thời, thời nói không dịch đỡ nè à, bây giờ năm mới này rồi tới năm nay mày không làm gì thì mày phải ơn ờ, ngân thì, thì mày phải ơn ờ, ngân ở nhà mình không uh, làm cái đúng với mấy trend nè xong rồi chúng ta uh, cùng với ba mẹ mẹ nơi quay quần rồi bánh chưng cái kiểu rồi thế mới gọi là tết chứ um, tên gì rồi lì xì đâu còn chuyện lì xì thì năm nay thì năm nay năm nay hết xô kẹt vốn rồi cho nên ờ, năm sau khỏi cái lì xì cho con con thực ra thật ra thì tình huống cho mình dựng cho vui thôi thôi chứ thực tế là tết là các bạn đứng à các bạn dù có đi ra ngoài hay là ở đâu đâu thì các bạn phải ăn tết vui vẻ nhưng mà vì à, năm nay hay đại dịch đã kéo đến rất là nhiều cho nên năm nhiều cho nên là vì đã nhưng bởi vì là năm trước dịch đã kéo đến rất là nhiều cho nên là chúng ta ta vẫn không thể nào ăn tết trọn vẹn như một cách bình thường như thế này được vì thế là vì thế mà tết năm nay à năm nay à tết này các bạn hãy cứ bình yên cứ lạc quan hoan nghênh thì Tết nhớ xe máy mới là bình thường nhé. Nha. Nếu các bạn thấy đúng thì nhớ like, share, subscribe nha. Hết phim rồi. À lộn, hết tập 1 rồi. Thôi. À Liêm ơi. Gì vậy ta hết á, kết thúc video rồi mà. Thì uh, chúng ta hết rồi. Hết hả? Hết thiệt rồi. Hết thiệt rồi Liêm ơi. Chứ tóm lại là hết cái gì? Hết tập 1. <laughs> bị lừa nó con trai ơi. Cái gì mà ờ đúng rồi ha hết tập 1 rồi mày nói đúng chứ không có lựa tao thôi hết phim rồi nhá bạn